Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng soi cầu sóc đĩa ừ, vào ngày mùng 6 Tết anh em nhé. Ok, ngày hôm nay thì mình cũng mới có thể quay trở lại với anh em để bắt đầu ờ, chúng ta cùng khai xuân đầu năm nhé. À, ờ, cũng uh, xem ngày xem giờ là chơi ừ, chơi một chút thôi. và thực sự là ngày hôm nay thì mình cũng mới có thời gian rảnh để mà có thể uh, quay trở lại với anh em khai xuân đầu năm ok chúc anh em một năm mới ờ, làm ăn phát đạt nha tiền vào như nước an khang thịnh vượng à, chúng ta cùng uh, quay trở lại với bạn thôi anh em à, mấy ngày ăn bánh trưng khá là lú rồi thì uh, bây giờ mới có thể quay trở lại được với anh em đây ok vào luôn anh em nhé là xỉu anh em ạ để xỉu ok ăn lẻ xỉu luôn anh em này hút luôn lẻ xỉu nhá ok sang trận tài ở đầu xuân năm mới rồi Đấy, anh em uh, chuẩn bị uh, bước vào một năm mới uh, làm ăn ok uh, về lẻ tài anh em ạ về lẻ tài anh em nhé này uh, đang báo trận tài thì đây này hòa thôi anh em gọi là sau một năm thì cũng ờ, không có gì gọi là thay đổi lắm ok vẫn chặn tài đầu năm mới rồi thì mình uh, cũng uh, có một cái ý định từ uh, năm ngoái là mình uh, sẽ xây dựng một cái nhóm Zalo để có thể mà hô và kéo cho anh em kiếm cơm gạo được hàng ngày thì anh em nào mà đang ờ, có muốn tham gia kiếm cơm gạo cùng với bảng soi cầu sóc đĩa thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào cái số Zalo của mình nhé liên hệ trực tiếp vào cái số Zalo của mình 0393247225 mình cũng đã có để lại cái số điện thoại ở trên ờ, màn hình rồi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại đó ok gãy một tay rồi anh em mình cũng đã mình cũng đã báo rồi thì cái này tỷ lệ thắng của nó cũng chỉ đến 60 phần trăm thôi đấy tỷ lệ hòa là rơi vào từ 30 35 phần trăm và tỷ lệ gãy nhá tỷ lệ gãy là từ 5 đến 10 phần trăm nên là ờ, trò nào cũng thế thôi đấy mình cũng nói rồi cho nào cũng thế thôi nó cũng có ăn có thua có đỏ có đen cái bảng soi cầu này của mình cũng chỉ tính được cho anh em đấy gọi là chỉ tính được cho em cái cửa nào đặt có khả năng ăn gọi là cao nhất thôi nên nó không thể chính xác đưa ra được là cửa nào ăn 100% anh em nhé Đấy, mình cũng thông báo luôn cho anh em không thể có được một cái cửa nào gọi là ăn 100% cả ok Đấy, nó đưa ra cho mình hai cửa để mình nạp để khả năng tăng tỷ lệ hòa của mình lên ok đấy như thế này thì được gọi là ăn chênh lệch cửa anh em nhé ăn chênh lệch cửa là gì ăn chênh lệch cửa là ví dụ mình có đặt chẵn xỉu mà về lẻ xỉu thì hòa nhưng về chẵn sấp đôi thì mình ăn đấy nhưng về chẵn bốn đỏ thì mình lại hòa và chẵn bốn trắng thì là ăn full anh em nhé cách tính của cái bảng soi cầu này nếu mà anh em có theo dõi thì cũng ờ, đã biết rồi đúng không không kịp đặt cửa xỉu rồi anh em ạ ok ăn ờ, ăn chẵn nhé mình ờ, mình không kịp đặt xỉu ăn chẵn Ok, cái tay này thì anh em nếu theo dõi thì cũng đã biết này Vì sao mà cái này nó lại là 4 Bởi vì anh em để ý dưới đây nhé Nó là hai tay sấp đôi thông thì hai cộng hai là 4 nhé Đấy, chỉ có cái tay duy nhất cuối cùng này thì là cộng vào thôi nhé Sau khi bỏ qua rồi thì nó lại về là hai bình thường nhé anh em Ok Cái phương pháp này thì mình cũng đã tính và áp dụng khá là lâu rồi Ok hôm nay là x3 số vốn rồi anh em nhé à, Khai xuân à, đầu năm thì mình đã x3 số vốn rồi Anh em nào à, muốn tham gia thì cũng cứ liên hệ trực tiếp vào cái số Zalo của mình là 0393247225 nhé Mình cũng à, đang có một cái ý định rồi Và từ năm ngoài đến giờ thì chắc là đầu năm nay Trong vòng à, tầm khoảng một tháng nữa thì mình sẽ thực hiện là mở một cái nhóm Zalo Để anh em có thể à, tham gia kiếm cơm gạo hàng ngày Ờ, anh em đang ờ, xem theo dõi video thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bảng soi cầu sóc đĩa tiếp tục ra những video mới nhất cho anh em nhé ok cảm ơn anh em đã theo dõi chúc anh em một năm mới ờ, an khang thịnh vượng làm ăn phát đạt tiền vào như nước anh em nhé ok cảm ơn anh em